à, Kim chào quý anh chị và các nhà đầu tư nha Bây giờ Kim à, sẽ dẫn à, quý anh chị vô một cái lô đất gốc tại xã Định Hiệp à, à huyện Nhồ Tiến lô đất này cực đẹp luôn à, giá thì mềm đầu tư ok à, như à, anh chị thấy đây đây là trường à, tiểu học Định Hiệp đây thì đường nhựa lớn rồi nhà thì khỏi chê ha nhà ở đây thì full rồi san sát nhau nhà phố rồi thì à, từ cái con đường nhựa chính à, DH 750 đó là chúng ta đi xuống dưới này khoảng 200 à, m. Đó, nhưng chị thấy ở đây nhà rất là đẹp, nhiều kiến trúc đẹp. Thì à, mình xuống ngay cái nhà này đụng ngay cái lô gốc luôn. Ha, đụng ngay cái lô gốc này luôn. đây à, căn nhà của mình tới rồi nè anh chị đây căn nhà của mình tới rồi bây giờ em sẽ đi vô quay cái ờ, cận cảnh cho anh chị coi ha đây thì à, bề ngang của nó là 11 m và bề dài của nó là 25 m ờ, và full thổ cư luôn như ở đây thì chúng ta thấy à, có hai căn nhà đó, khá là rộng rãi ha nhà này à, phòng bếp vệ sinh này luôn à, có vệ sinh này nè có phòng bếp nè phòng ngủ nè bên đây là một căn riêng nữa ha đây thì một cái căn này riêng đó, như anh chị thấy ở đây chúng ta à, không có người ở cho nên là nó cỏ hơi nhiều thì hàng rào nó đã rào là hết rồi nè full luôn bây giờ mình đây đầy đủ luôn đó rồi nhà cửa chúng ta ok luôn đi mở vô coi ha rồi quay qua bên hông luôn bên hông cũng còn dưa đất quá trời luôn coi cái lô đất này nha sao hả? Dạ, em quay em gửi à, khách của em á, chủ gửi. Chủ à, này bên Tây Ninh chắc. Dạ, chủ bên Tây Ninh. Giờ bán gì vậy? Dạ, giá đây vậy kêu 908 anh. Chốt. Em ở đâu lận? Em vô tiếng. Dạ, như anh chị thấy à, anh chị cũng như quý nhà đầu tư thấy hang lô đất của mình là căn nhà này nè. Đó. À, căn nhà này thì ở đây thì lại là ngay cái ngã tư luôn đường rất là rộng đường 8 mét đường này thì không có còn nâng cấp lên nữa ha ngã tư nó dân ở đây thì mọi người đã thấy rồi full luôn điện lưới cấp quang internet thì đã, đã đầy đủ hết các tiện ích thì ở đây cách uh, quỹ ban dân xã khoảng uh, nếu mà tính đường chim bay thì khoảng 7 700 m còn đi vòng vòng thì khoảng cây số và các trạm y tế thì ờ, các tiện ích thì cũng gần đây luôn trường học thì đây lên đó 100 mét và trường học cấp 2 thì đây ờ, qua cái trường học cấp 2 khoảng 500 mét rồi như vậy thì em đã ờ, cung cấp đầy đủ các thông tin các anh chị và các quý nhà đầu tư có quan tâm cái lô đất này á thì hãy để lại số điện thoại bên dưới ha hoặc là ab cho em kết bạn zalo với em em sẽ gửi thêm cái thông tin về lô đất này cũng như là sổ cho cái lô đất này báo giá trực tiếp luôn cho anh chị để à, cho anh chị à, không mất thời gian để lên đây xem đất em đã quay cẩn thận như rồi ha à, xin chào các anh chị nha